Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái clip ăn đồ chua Đấy, hôm nay ờ, hôm trước mình có lâu lắm rồi Mình có làm một cái clip ăn me non các bạn Ăn me non trong muối ớt Đấy, thì hôm nay ờ, cây me còn rất là nhiều trái Nhưng mà trái nó đã to hơn một chút xíu rồi Thì hôm nay mình sẽ làm, mình đi hái me Qua đó mình hái me về mình làm một cái món ăn Đó chính là me trộn với ờ, cái sốt thái các bạn Sốt thái không phải là cái sốt thái ăn hải sản nha mình sẽ làm một cái sinh thái với nó là cực kỳ cay và cực kỳ ngon luôn để mà ăn chung với me đấy mình uh, tưởng tượng là nó sẽ rất là ngon các bạn nhưng mà mình không biết uh, là nó sẽ như thế nào thôi ok và mình hy vọng các bạn sẽ thích video của mình ok bây giờ các bạn theo chân mình để mình đi hái me nha các bạn ok let's go ok bạn ơi bây giờ mình phải đi vô nhà mình xin me của dượng mình các bạn ơi đấy bên đó chó rất là nhiều ok nhưng mà không sao À, vừa đi hái me về các bạn phải nói là cực kỳ à, khó khăn cây me rất là nhiều trái mà khó hái lắm bạn ơi cao lắm đấy nhưng mà cuối cùng mình cũng hái được một rổ me thì bây giờ thằng cháu mình nó đang rửa nó trà và mình bắt đầu mình làm cái dĩa me mà sốt thái chua cay cho bạn xem mà tụi mình sẽ trà rửa cái rổ me này nha các bạn me này giờ nó bự rồi bạn ơi bạn nhìn này đấy. đấy mình sẽ trà hết cái uh, phần phía bên ngoài nha các bạn phía bên ngoài nó rất là dơ đấy mình sẽ lấy cái phần xanh thôi các bạn xem đấy cháu mình đang trà đấy thì sau một hồi mình dầm mình trộn tất cả mọi thứ nguyên liệu ờ, nói chung là gia vị các bạn đấy thì mình đã đâm nó sẽ ra được một cái thao me như thế này các bạn ơi phải nói là nó cực kỳ cay mà nó ngon lắm rồi đấy thì bây giờ mình sẽ đổ vào bên kia các bạn đó mình sẽ đổ vào cái mâm này đây, mình sẽ đổ vào bên đây các bạn rồi ok bạn ơi thì sau một hồi vật vả mình cũng đã làm thành cái món này đây là me dầm sốt cay đấy thì cái món này phải nói là nó cực kỳ ngon và nó cực kỳ chua mình nhìn là mình thấy chảy nước miếng <laughs> đấy một hồi à, rất là vất vả đi hái me rồi đi đâm tất cả mọi thứ nguyên liệu thì mình đã làm được một cái mâm me phải nói là cực kỳ ngon thế này và bây giờ mình sẽ thưởng thức mình sẽ review cái món này do chính tay mình làm cho bạn xem nha và nếu như các bạn thấy cái mâm me của mình nó ngon nó hấp dẫn á, thì bạn hãy để lại một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha và các bạn đừng quên ấn cái chuông ở bên hông để nhận được những video mới nhất những thông báo mới nhất từ kênh của mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình review cho các bạn xem cái món me cái mâm me này nha các bạn ok phải nói là nhìn là nó chảy nước miếng các bạn ơi và bây giờ mình sẽ ăn thử cái miếng đầu tiên nha các bạn wow rất là phê luôn làm sáng rất là đã luôn các bạn ơi ngon lắm nướng nè bạn nó nướng nó cay lắm bạn ơi vì me này á ăn nó không có chua nữa các bạn mình đã dập nó rồi và nó đã giảm cái độ chua xuống rồi bây giờ nó trong đây nó có gia vị nó vừa ăn lắm các bạn ơi phải nói là nó rất là ngon luôn á không có chua nữa các bạn ơi những cái hộp các bạn ăn nhảy cái hộp bên nhà nó không nó sẽ rất là đắng đấy theo mình nghĩ nếu như mà cái mâm này nè mà đổi là me non các bạn phải nói là tuyệt vời luôn khỏi chê luôn á nếu như các bạn mà muốn làm cái mâm me cho mình á thì các bạn cứ inbox thôi bút cho mình để cho các bạn công thức của cái sốt này thôi đó là cái sốt này rất là ngon các bạn ăn xài cũng được me cũng được nó là rất là ngon mọi người rất là đã tiếp tục bạn ơi cà quá rất là ngon tục của bạn ơi ngon tỏi bạn tỏi gọi ok bạn ơi phải nói là nó cay vải trưởng luôn thì bây giờ mình sẽ đem lên trước cho mấy thằng cháu ăn xem à, nó thử cảm giác của nó ăn như thế nào nha các bạn ok các bạn ơi nó là nhìn à, rất là ngon luôn á nó là ngon quá rất là đã luôn các bạn nước ngon lắm mọi người mặc dù là rất là cay